Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với em cách làm một bầu cua báo dung sáu mặt không tang thì không tang là như nào không tang thì tôi sẽ bao cho anh em thử nâm châm không hít này bao cho trẻ hột không phát hiện ra bất cứ tăng tích gì này và đặc biệt hơn nữa là bao cho em tất cả các loại máy giỏ không thể phát hiện ra anh em sử dụng đồ công chuyện em nhé hiện nay anh em đến sân chơi người ta thì bao giờ trước khi chơi người ta cũng có cái máy giỏ để đưa ra để giỏ thì với cách làm một bầu cua báo dung sáu mặt không tang này thì à, tất cả các loại máy giò không thể dò được em nhé giúp anh em tự tin áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn thì với cách làm một bầu cua báo dung sóng mặt không tang này anh em có thể là áp dụng trên hột giấy hay hột xốp đều được nhé hay nắp đĩa gì anh em đều chơi được em không cần quan tâm tới nắp đĩa anh em nhé thì uh, tôi chuẩn bị cho là một số hột uh, à, chợ đây đấy à, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên à, lấy ngẫu nhìn bất kỳ đây đấy thì đây nó là một giấy anh em nhé đấy tôi sẽ thử nâm châm cho anh em nâm châm không ít đâu tôi chơi không ít nhé là nắp hoàn toàn là bình thường tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em đây ok chưa địa xoay xuyên nhé nắp cung vậy đây đấy anh em cứ thử lâm châm này và xoa nhẹ là ok anh em ạ cái cách làm một bầu cua báo dung sóc mặt không tan rất là đơn giản thôi ai có thể làm được khẳng định với em ai có thể làm được anh em có thể làm trực tiếp trên hột của mình và nuôi vào sân chơi hoặc là em đến sân chơi người ta anh em sẽ áp dụng lên hột của người ta em nhé thì nó sẽ bao gồm là một máy báo dung và một nọ sáp cảm ứng báo dung sáu mặt không tan thì cái máy này thì rất là nhỏ gọn đây Đấy. bằng hai đầu ngón tay tôi rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người cái máy này thì được uh, sử dụng uh, pin dầu mót Đấy, 5 đến 10 ngày hết pin thì em thay pin cho tôi rất là thuận tiện để em thay pin nhẹ nhanh thì uh, cái sạc cảm ứng bao dung không tang này Đấy, nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng em nhé thoải mái thời gian cho em chơi cách chơi rất đơn giản thôi anh em chỉ cần bôi cho tôi một chút sáp cảm ứng vào đầu tay này và em xoa đầu, đầu tay lên đấy, và em chạm vào hột là được đấy thì em có thể làm trực tiếp trên hột của mình hoặc là đến sân chơi người ta em bôi vào đầu tay em có thể bôi trước 5 đến 10 phút và em chạm vào hột người ta lưu ý nhé anh em chạm vào một mặt của một hột là được vì bản thân nó là báo dung 6 mặt không tan cho nên là anh em cứ bôi vào một mặt thôi một hột anh em nhé đây tôi sẽ thử lên cho anh em này em cho không hít đây em nhé đấy đây em nhìn rõ trên bề mặt này có để lại bất cứ trang trí gì không không đúng không anh em Để xoay đèn cho em nhìn rõ hơn này đây nhá hoàn toàn là bình thường không để lại bất cứ trang trí gì đấy cái này thì chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé với cái cách à, làm một bầu cua báo dung sóng mặt không tang này thì đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng sân chơi của mình rất là hiệu quả đây máy công tắc đây anh chỉ cần bật công tắc này là được sau khi em bật công tắc này máy này sẽ kết nối với cái hột này và nó sẽ báo dung cho anh em đây tôi sẽ lắc lên cho em vài tiếng anh em nhé anh em lưu ý nhé thì à, khoảng cách là 3 mét một này em không nên ngồi quá xa anh em ạ đấy ngồi quá xa nó cũng bắt được đâu anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo tôi biết là con bầu anh em bầu tôi khẳng định em chắc chắn là con bầu anh em ạ bầu này ok chưa thì đây nó công nghệ mới nhất hiện nay đấy nó sẽ đáp ứng mọi cái yêu cầu cho anh em thứ nhất là không tan này thứ hai là chuẩn xác 100 phần trăm đấy như tiếng này đây máy báo tôi biết là con tôm anh em tôm thôi một tôm này ok chưa thì cái này đấy nó là báo rung 6 mặt nó sẽ báo 6 cái nhịp rung tương ứng với 6 mặt của hột bầu cua thì anh em là quan tâm thì có thể là mang nắp đĩa quân hộp đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em đây như tiếng này đây máy báo mình biết là con gà hay mấy gà tôi gà này đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên đấy, thêm một đấy, hai con này là con gì cũng được anh em không cần tâm anh em nhé đấy đấy em có sóc dài đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé cái máy này thì dung rất là êm cho nên là anh em cứ để trong người ngồi cạnh người ta người ta không thể phát hiện được anh em nhé như tiếng này đây máy báo dung tôi biết là con nai anh ấy nai tôi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 khoảng cách là 3 mét đổ lại em có thể đứng hay ngồi tùy ý Đấy, đây là cái công nghệ mới nhất bao cho anh em là 100 phần trăm không để lại bất cứ tăng tích gì đấy nâng trong hô hít này đấy, bằng mắt thường hay là bóc hột ra không hề phát hiện ra tăng tích gì này và bao cho em tất cả các loại máy rùa đấy, giúp anh em tự tin áp dụng mọi sân chơi đấy như thế này đây máy báo biết là con bầu anh em bầu tôi hai bầu này rất là ok em nhé đấy thì sau đây tôi sẽ xé ba cái hộp này ra để chứng minh ra ba hộp này của tôi nó hoàn toàn bình thường thì đây là cách làm một bộ cua báo dung sáu mặt chúng ta mới nhất hiện nay đấy hiệu quả nhất hiện nay đang được rất là nhỏ anh em ưa thích áp dụng vào sân chơi của mình em nhé đấy, chuẩn xác tuyệt đối 100 phần trăm và không để bất cứ thao gì đấy, giúp em đánh bại mọi sân chơi em chia cầm ra về thì em quan tâm đấy mình có thể mang nắp đĩa quân hộp tới trực trực tiếp nhà của tôi để anh em cùng trải nghiệm cái độ hiệu quả của mọi em nhé đấy lưu ý là hột giấy hay hột xốp đều được đấy, hột của mình hay người ta đều được em nhé đây ok chưa hộp là hoàn toàn bình thường đấy thì em quan tâm tới công nghệ mới nhất hiện nay thì liên hệ với tôi tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video